Căn nhà mình ở đây thì uh, trên đường Quang Trung thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay đối diện với lại khu vực uh, chợ Hạnh Đông Tây nha và ngay sát bên lại khu vực công viên Làng Hoa. Và căn nhà mình thì uh, nhà mới đẹp và có tặng một số nội thất kèm theo cũng như là một bộ sofa và có giường tủ luôn nha quý vị. Có um, uh, điều hòa luôn nha. Và căn nhà mình thì uh, được xây dựng với thiết kế là một trệt và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 Đấy khoảng 3 à, mét rưỡi như quý vị Và ở đây thì à, gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua để buôn bán Về những cái mặt hàng online mỹ phẩm cũng là mở tiệm nail uh, Làm đẹp à, thì căn nhà mình cũng rất là dễ dàng thuận tiện nha quý vị Đây là con đường thông nha Hai phía và đưa, đều thông ra đường Quang Trung cũng như là đường Lê Văn Thọ như quý vị Căn nhà mình thì được gia chủ thiết kế đẹp và theo phong cách hiện đại nha Ngay đối diện với lại chợ Hành Đông Tây, chợ đêm nha quý vị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 à, phòng khách cũng như là phòng bếp của căn nhà mình thì ở à, trước tiên chúng ta sẽ có một lớp cửa cổng này được gia chủ làm bốn cánh cổng bên ngoài và làm bằng à, sắt nha quý vị bên trong thì à, chúng ta sẽ có à, lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly và được làm bốn cánh. Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có một cái khoảng sân đậu xe máy này quý vị. Đây khoảng sân đậu xe máy nha. Và với căn nhà xây dựng rất là đẹp nha quý vị, ngang 4m2 và độ sâu là 10m và được xây dựng một trệt và một lầu, được gia chủ là tặng một số nội thất kèm theo nha quý vị. Đây với căn nhà mình thì ờ, với thiết kế full nội thất rất là đẹp nha Ngang 4m2 và độ sâu là 11m và hướng nhà là hướng chính Bắc nha quý vị Nhà mới có sổ hồng riêng và full nội thất à, kèm theo ờ, một số nội thất à, cơ bản nha quý vị đây và bên trên thì sẽ được gia chủ thiết kế với hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha. Căn nhà này thì ờ, với giá là 4 tỷ 200 à, triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị. Đây với diện tích là ngang 4m2 và độ dài 11m, ngay à, sát mặt tiền đường Quang Trung. Đấy với à, vị trí phải nói là vô cùng tuyệt đẹp nha quý vị. Ở đây thì à, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế một bộ sofa mini này. Đấy và kết hợp với những bức tranh bức ảnh bên trong nha quý vị. Trang trí sơ nội thất căn nhà mình. Và giá thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ 4 tỷ 2 thôi Và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí nha quý vị Khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có một không gian phòng bếp khu vực nấu nướng này, đường sau căn nhà mình này cũng như là khu vực không gian phòng vệ sinh. Đấy, với ờ, bên dưới ờ, không gian phòng vệ sinh thì khá là rộng này quý vị. Đây căn nhà này thì có ờ, một thiết kế rất là đẹp và tuyệt vời nha. Ngang 4m2 và độ sâu là 11m, xây dựng hết đất nha quý vị. Đây, nhà này thì với thiết kế rất đẹp nha anh chị vừa cái tầm tài chính gia đình mình thì có thể là liên hệ ngay căn nhà này để đi xem nha Căn nhà này thì à, với không gian thiết kế thoải mái và à, đẹp nha quý vị Thoáng và khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với sắt nha Và có mặt bằng gỗ Đấy, và bên trên đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với hai phòng ngủ khá là rộng này Phòng ngủ đường sau và phòng ngủ đường trước rất là rộng và thoải mái nha quý vị Có tặng giường này và tủ âm, bàn trang điểm, kệ để tivi Đấy, và bên trên khu vực ban công đường trước thì khá là rộng rồi đây khu vực uh, phơi đồ sạch rũ đường trước thì uh, rất là thoải mái nha quý vị Một trệt và một lầu nằm trên vị trí con đường thông nha Gia đình mình vừa ở vừa kinh doanh buôn bán thì uh, đều được nha quý vị để Với uh, nhà thì uh, uh, trang trí sơ một uh, số nội thất kèm Thì nếu gia đình chúng ta uh, cần thêm nội thất thì uh, uh, trang trí thêm nha quý vị Và đây là khu vực đằng sau Khu vực phòng ngủ số 2 Đấy có ờ, giường này Đấy, Có giường luôn nha quý vị Và có tủ này Đấy, với thiết kế rất đẹp ngang 4m2 và độ sâu là 11m Nằm trên vị trí ngay trục đường Quang Trung thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nha Khu vực đường sau đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh Đấy, có khu vực rửa mặt và uh, gạch thì được cho chủ dán lên uh, trần rồi Đấy, và khu vực cầu thang thì à, được gia chủ làm át sát vô với lại khu vực uh, bức tường rồi nha quý vị. Và đây uh, chúng ta sẽ tham quan ra cái phục uh, ở phòng trước này, phòng trước thì uh, khá là rộng hơn. Đấy, với uh, tặng một số nội thất kèm theo cũng như là có giường, có um, uh, tủ và bàn trang điểm kệ để tivi nha quý vị. Đây là khu vực không gian phòng đường trước của căn nhà mình. Với hướng nhà là hướng chính bắc và với giá bán từ 4 tỷ 200 triệu đồng